thầy sẽ tóm tắt lý thuyết của bài học ngày hôm nay. Một là phần định nghĩa. Như các em đã biết, định nghĩa của tam giác, vậy tứ giác cũng định nghĩa tương tự. Tứ giác ABCD là hình gì? Gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD và DA. Thầy vẽ minh họa A B C D các em nhìn nhá gồm bốn đoạn thẳng AB BC CD và DA e. cũng có thể như thế này A, B, C, D. Đây cũng là hình gồm bốn đoạn thẳng A, B, B, C, C, D và DA. Nó cũng là tứ giác. Vậy hình này thì sao?